Bruh. Thấy mặt vợ anh Hiếu 20 sao á Trời ơi mà Vợ anh nuôi biết bao nhiêu là tiền Biết bao nhiêu là bạc Biết bao nhiêu là gạo mà mày cho anh 20 sao 20 sao mà quỹ ra quy ra là bao nhiêu ta trăm sao là 23 ngàn 23 mà chia cho 5 ừ, có mấy ngàn à? nuôi hết bao nhiêu là là tiền là bạc mà mà nó cho anh có có có ba bốn ngàn à bốn ngàn à, nhìn mặt anh mà mà cảm thấy uh, thiếu tiền mà để bán vợ mà lấy sao à nhìn mặt anh đi mai anh đi giao dịch ngoại đức ở đà nẵng đấy 50 tỷ really nigga nhá nhìn mặt anh như này mà cần 20 sao à 50 sao thì suy nghĩ lại nhá 50 sao suy nghĩ lại tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả đây nè rất là căng quá nha mấy con vợ này căng đấy À mình chưa cào được chưa Giờ thế Chưa cào được chưa Ui rồi Ui rồi Ui rồi Lọt khé Rồi bây giờ ví dụ ví dụ nó không có thông báo anh làm thì, thì... Mày bắt về đi ấy ấy da rồi khỏi hút máu khỏi hút máu không mày chạy mày chạy mày chạy chắc được mày chạy chắc được qua giúp không qua giúp không Oh yeah. Làm một viên mãn nhãn cho e xem nào. Mạng dưới, mạng nhà dưới, mạng nhà dưới. Nào, nào, nào. Qua đây. Phải qua đây chứ, phải qua đây chứ. Đó. <laughs> Nè. Chơi được, chơi được. chơi được anh em ơi chơi được anh em ơi on anh em ơi mua quá mua có mà ê ê ê ê ê ê ê ê chết rồi tôi xong rồi xong rồi nào nào đi ra nào từ từ từ từ ui ui máu máu máu máu máu ui ui ui ui đập xong lên lên lên lên lên tele lên tele lên quay có tele leo mẹ con người na nó anti đẹp quá mọi người anti này anti thách đấu rồi đẹp quá hả sao oh yeah về về về này này này này này này thằng gần đang có nộ này rồi lấy gì giết tao lấy gì giết tao lấy gì giết tao Giờ em để nó để dưới tầng một á Nhà có người mà Nhà có người Ủa em dưới là con xí lát là quý nói từ từ mấy anh ơi từ từ mấy anh ơi từ từ mấy anh ơi nhìn mấy anh nguy hiểm quá À À à à à à, à. từ từ men ơi Rồi rồi từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ Oh yeah Đời nhiều người tặng sao quá thì có được đấu giá slot không a à? Được à, lấy được hai cái mega Tico Anh em ơi, anh em ơi, đừng để mất baron anh em ơi Mất baron là ăn, ăn, ăn bùi đấy Ăn đầu bùi à! Sợ quá, sợ quá à. cái gì mà đánh lối em chết mẹ rồi Ăn tuê, ăn tuê Ăn tuê ô Ăn tuê Được, được, được